Đừng có sale cho cuối năm làm hàng được hết. Thủ tướng cũng đã trả lời chất vấn của đại biểu về tương lai của nền kinh về cải cách các đơn vị sự nghiệp công lập, về giải pháp nâng cao chất lượng xây dựng thể chế, thẳng thắn chất vấn về vấn đề phát triển khu vực tây nguyên, nhấn mạnh vai trò và vị trí chiến lược của khu vực này. Thủ tướng cho biết để tỉnh Tây Nguyên cần giải pháp đồng bộ cả về kết nối hạ tầng, bảo vệ đường, bảo vệ nguồn nước, giữ gìn bản chất văn hóa, quản lý quay lại nằm ra nằm ra uống nằm ra uống mẹ con này